Ba kiểu người nên kết thân thật sớm, lợi ích đạt được nhiều hơn cả tiền tài vật chất. Muốn biết một người có thể đi bao xa, đạt được những thành tựu nào, phải xem họ kết thân và đồng hành với ai. Một, Kiểu người có năng lượng tích cực. Suy nghĩ tích cực là trạng thái tâm lý mà chúng ta thường xây dựng kỳ vọng vào những kết quả tích cực, tập trung vào những mặt tốt. Một người có năng lượng tích cực không chỉ là người lúc nào cũng vui vẻ, mà còn là sự lạc quan từ trong suy nghĩ để hướng tới tương lai. Thay vì lờ đi những điều tiêu cực, tiếp người này lựa chọn đối mặt và tìm hướng giải quyết. Họ luôn có niềm tin rằng mọi hoàn cảnh, chứng hại và khó khăn cuối cùng cũng sẽ vượt qua. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp rất nhiều kiểu người khác nhau. Có người luôn mang năng lượng thấp, họ dễ xúc động hay lo lắng, thường để cảm xúc lấn át lý trí. Có người luôn thể hiện sự hòa ái và lạc quan với mọi sự vật, sự việc xung quanh. Chính nguồn năng lượng cao đem tới sức hấp dẫn khiến mọi người xung quanh bị họ thu hút, ngưỡng mộ và muốn được giống như họ. Khi được ảnh hưởng bởi tinh thần tích cực của tuyếp người này, chúng ta sẽ tự nâng cao tần số của mình. Quá trình trò chuyện cùng nhau, lắng nghe ý kiến và trao đổi các góc nhìn sẽ phần nào truyền động lực cho bạn để thay đổi. Tâm thái tích cực sẽ dần dần tác động tới tư duy, đem tới quá trình lột xác từng lời nói hành động của mỗi người. Đó là lý do mà Frank Outlaw cho rằng hãy thận trọng với những thói quen vì chúng sẽ hình thành tính cách. Hãy thận trọng với tính cách vì chúng sẽ hình thành vận mệnh của bạn. Những người bạn có nguồn năng lượng tích cực chính là quý nhân để bạn có thể thay đổi vận mệnh của mình. 2. Những người có e của cao Chuyên gia đến từ Đại học Harvard, Howard Gardner, đã nói, chỉ số EQ phản ánh khả năng thấu hiểu người khác từ đó thúc đẩy sự hợp tác giữa người với người. Những người có EQ cao không hẳn là người có chuyên môn giỏi nhất, nhưng họ vẫn luôn nổi trội nhất vì sở hữu những kỹ năng tốt, giỏi duy trì các mối quan hệ bất kể sự khác biệt về tính cách, nền văn hóa, nền tảng xã hội. Những người có EQ cao thường ăn nói khéo léo, nhẹ nhàng. Khi nói chuyện, giọng điệu của họ rất ấm áp và dễ nghe, khiến mọi người có thể tin tưởng. Do đó, khi kết thân với nhóm người này, chúng ta không chỉ được học hỏi về kỹ năng mà còn nhận thêm những cảm xúc tích cực. Bên cạnh đó, người có EQ có khả năng lắng nghe và thấu hiểu mọi người, những quyết định họ đưa ra cũng được đánh giá chuẩn xác hơn. Điều này cũng giúp tăng cường khả năng kiểm soát thiệt hại hiệu quả hơn dù có gặp phải trường hợp tồi tệ nhất. Đây là một nhân tố rất quan trọng để học hỏi vì không phải tất cả mọi người đều có đủ sức gượng dậy sau mỗi thất bại. Nếu biết cách giảm thiệt hại từ các thất bại, lợi ích mà chúng ta nhận được còn lớn hơn của cải vật chất. 3. Kiểu người có kỹ năng xã hội linh hoạt. Để tương tác với người khác một cách hiệu quả và phù hợp hơn, các kỹ năng xã hội là nhân tố không thể bỏ qua. Năng lực giao tiếp, tính kỷ luật, khả năng lãnh đạo, kỹ năng đối nhân xử thế chính là chìa khóa để giúp bạn nâng cao hiệu suất mọi công việc. Nhiều người đã quen làm con ngoan trò giỏi, nhận được nhiều ngợi khen trên ghế nhà trường, nhưng khi ra đời, họ dễ bị choáng ngợp, khó thích ứng trong môi trường xã hội thực tiễn. Nguyên nhân nằm ở kỹ năng xã hội chưa được rèn luyện kỹ càng. Khi đó, họ có thể bị stress nhiều hơn, cảm thấy cô đơn và suy giảm cả sức khỏe thể chất lẫn tâm thần. Học giả người Mỹ Kinixty đã nhận định rằng sự thành công của mỗi người chỉ có 15% là dựa vào kỹ thuật chuyên ngành còn 85% là dựa vào những quan hệ giao tiếp và tài năng xử thế của người đó. Do đó, bên cạnh kiến thức nền, mỗi người đều cần trang bị những kỹ năng sống. Quá trình này có thể đến từ môi trường và những cá nhân ngay xung quanh chúng ta. Giao tiếp càng rộng, quen biết càng nhiều thì chúng ta sẽ có thêm nhiều lợi ích. Nếu bạn có một người đồng hành sở hữu kỹ năng xã hội mạnh mẽ để giúp đỡ, bổ sung cho năng lực của mình, bạn sẽ sớm ngày thành công và đạt được kết quả mình muốn